Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi từ nick Facebook của bạn Mimoza Vũ. Bạn Mimoza Vũ gửi câu hỏi thế này. Con kính bạch Thầy, chị ruột của con mới mất. Con rất nhớ chị. Con rất muốn không chỉ trong kiếp này mà trong các kiếp luân hồi khác, chị con cũng như tất cả các anh chị em của con sẽ đều là người trong một nhà con nghe Thầy giảng về sự thủy chung của vợ chồng. Khi một trong hai vợ chồng cận kề với cái chết sẽ phát tâm kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng. Người ở lại không được tái giá. Vậy duyên nợ chị em thì sao? Chị em ruột kiếp này có phải là hồng nhan chi kỷ kiếp trước không ạ? Chị con thương con lắm, lo cho con từ khi con đi học. Đau ốm cũng ở bên con. Nhưng khi chị con bị Covid, con lại không được ở bên cạnh con mong Thầy giúp con để kiếp sau con được làm em gái của chị con. Con xin tri ân Thầy ạ. <laughs> Đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa ạ? <laughs> Của bạn Mimosa Vũ. Bạn này là con gái, rất là quý chị. Chị chắc vừa mất vừa rồi do cái dịch Covid, bệnh Covid. Và người chị này rất là chăm sóc bạn ấy, à, lúc ốm lúc đau cũng ở bên cạnh Thế nhưng mà khi chị bị bệnh COVID thì bạn không được ở bên cạnh, chúng ta biết rồi. Bệnh nhân COVID là không có ai người thân được ở bên cạnh hết. Ấy. Đưa vào viện là chỉ có bác sĩ thôi. Nó nguy hiểm vậy đấy, tức là vào viện là sẽ bị lây. Nguy hiểm đến như vậy, cho nên cái đại dịch Covid vừa rồi ấy, nó, nó làm những cái ra những cái sự rất là đau thương. Người thân mất, không có người bên cạnh. À, đến khi đưa tang cũng thế gần như không có ai đấy chùa mình cái thời gian vừa rồi cũng phải gửi kinh phí và trong đấy để giúp mua quan tài mua oxy mua các container lạnh để cất thi hài và nhiều thi hài là chết không kịp hỏa táng đâu để cho vào container lạnh đúng là cũng tội nghiệp mà cái covid này thật là thật là tệ mà người thân mà ra đi không có ai ở bên cạnh là như vậy đó thế thì chị bạn ấy mất thì bạn cũng không được ở bên bây giờ thì bạn ấy rất mong muốn làm sao là kiếp sau bạn ấy với chị bạn ấy rồi cả anh em ruột của bạn ấy cũng lại được về chung một nhà à, đấy cũng là cái mong muốn cũng rất là chính đáng thôi phải không đó thế thì thầy xin chia sẻ với bạn à, mimosa vũ và đại chúng thế này đối với trong phật giáo chúng ta thì rất biết mọi sự, mọi vật không có cái gì ra ngoài nhân duyên cả. Loài người chúng ta thì không ra ngoài nhân duyên nghiệp quả, không có ra ngoài. Loài người, loài hữu tình thì có thêm chữ nghiệp vào đó. Không có cái gì ra ngoài nhân duyên nghiệp quả. Thế thì muốn mà là những cái người mà ở gần nhau, có duyên ở gần nhau, ở gần nhau ở đây không những chỉ về mặt địa lý mà gần nhau cả về mặt huyết thống, máu mủ, ruột thịt ấy, thì chắc chắn phải tạo những cái nghiệp cơ bản là giống nhau. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà năm thầy tỳ kheo cùng bị nạn đấy. Vì kiếp trước năm thầy ấy, là năm đứa trẻ chăn trâu, rồi thả trâu ra đồng ăn rồi đi bắt một con rắn mối. Con rắn mối nó mới chui vào hang, thế là năm, năm chú bé này mới bịt miệng hang nó lại tính là để nó chết đấy rồi bỏ nó một tuần sau lại ra chỗ đấy mới cậy miệng hang ra thấy con rắn mối nó chui ra nó xanh rớt đi nó đói mà thì năm chú bé này thương mới thả nó đi không giết nó thế thôi đấy mà kiếp sau năm chú bé này tái sinh làm người rồi đủ duyên đi xuất gia cả năm chú thế rồi năm chú này trong một cái lần đi về thăm phật đến cái làng này thì dân làng người ta cúng dường à, thức ăn xong ấy, thì năm thầy mới đi mang thức ăn về một cái hang ở trong núi ngồi để ăn xong nghỉ ở đấy một tí nghỉ trong hang thế nào đến nửa đêm là một cái tảng đá rất lớn nó động đất nó từ trên núi nó lăn xuống bịt kín cái cửa hang <laughs> thưa đại chúng năm thầy chịu chết không thể nào mà lăn nổi cái tảng đá ra kêu la ở trong đấy thì dân làng đi qua tao biết nhưng dân làng cũng không đủ sức để mà lăn tảng đấy nó rất lớn đành chịu chết đấy đó thế và đúng một tuần sau thì tự nhiên đất nó lại chuyển dùng một cái thế hòn đá nó lăn đi thế năm thầy chui ra được cũng xanh rớt như cái con răn mối ngày xưa <laughs> kiếp trước ấy đại chúng thế là năm thầy được dân người ta mang về người ta bồi dưỡng cho khỏe mạnh rồi tiếp tục lên đường đi để kinh lý về gặp phật về gặp phật thì phật cũng hỏi thăm xong rồi phật hỏi thế các ông đi đường có bình an không năm thầy bảo bạch thế tôn thì chúng con hút chết <laughs> tí nó chết hết <laughs> không hiểu nhân duyên gì mà chúng con lại bị thế đức phật mà ngồi xuống chúng ta mới kể cho nghe đức phật mới kể câu chuyện đấy, tiền kiếp năm ông ấy, là năm chú bé nhốt con rắn mối đấy đó. đó nếu mà kiếp ấy mà ông giết nó thì kiếp này các ông cũng chết luôn thì đấy đại chúng thấy cùng tạo một nghiệp cho nên cùng trả một cái quả như vậy thế rồi câu chuyện mà chú bé bắn chim đó với hai vị thương gia đại chúng cũng nghe rồi trong kinh pháp cú hả? Đấy. chú bé này chú đang ngắm bắn con chim ở trên cây hai vị thương gia đi đến nhìn thấy chú bé ngắm bắn chim thì lại khen à, lại thách chú bảo cháu mà bắn được con chim này thì chúng ta sẽ phong cho cháu là là anh hùng là thiện xạ thế và sau đó chú bé là nó nó bắn chết con chim con chim rơi xuống hai vị kia vỗ tay hoan hô tán thưởng ấy thế thôi mà từ cái nhân duyên đấy mà một kiếp về sau ba vị này tái sinh ở trong một gia đình hai vị thương gia thì làm cha làm mẹ chú bé này làm con trai thế rồi sau đó chú lớn lên thì cha mẹ lấy vợ cho nhà rất giàu có cưới cho cô vợ xinh đẹp hôm ấy mùa xuân hoa nở trong vườn đẹp lắm à, hương thơm ngào ngạt hai vợ chồng trẻ mà không à, mới dẫn nhau vào trong vườn để ngắm hoa ngắm cảnh thế cô vợ mới bảo anh ơi cái bông hoa kia đẹp quá anh trèo lên hái cho em thế là anh chàng này leo lên hái là ngờ đâu cái cành cây nó gãy và đâm đầu xuống đất và chết ngay thế lại chúng thấy và cha mẹ chạy ra đau khổ vô cùng con mình vừa mới cưới vợ đã chết rồi cha mẹ cũng coi như khóc ngất nữa thế sau lên mới bạch phật thì đức phật mới kể đấy tiền kiếp các vị là như vậy đấy chúng ta hiểu chưa đó nhân duyên nó như thế đấy làm một gia đình là thế đấy cùng tạo một cái nghiệp như thế rất là dễ để mà sinh về với nhau thế rồi lại còn có cái câu chuyện là vợ cả vợ hai đó cô vợ cả lấy chồng thì không sinh được con sau này thì mãi không sinh con thì tự cô đi cô cưới vợ cho chồng lấy cô vợ hai về cho chồng cô vợ hai về thì rất là mau mắn về một thời gian là cô có thai có thai cho nên cô vợ gả là ghen lên lúc này thì lại nổi máu ghen thế là cho cô vợ hai cô ăn uống thế nào đầu độc cô là cô bị trục thai trụy thai và mấy lần cô đều bị trụy thai cả về sau cô biết là do cô vợ cả này đó mà thưa đại chúng về sau thì là cô vợ hai cô cũng chết và khi chết là cô nguyện đời sau cô sẽ báo thù cô vợ cả này sau đó hết cái kiếp đấy thì hai cô đều chết thì một cô thì tái sinh làm con hổ cái cô vợ hai biến thành con hổ cô vợ cả biến thành con con nai thế đại chúng ấy thế thì con nai này này khi sinh ra cái con nào thì đều bị con hổ kia đến nó bắt và cuối cùng con hổ nó ăn thịt luôn con nai mẹ luôn thế thì chính là tiền thân này này hai vị lại phát nguyện kiếp sau lại cứ thế mà báo thù nhau kiếp thì người này làm con con mèo kiếp người người này làm con gà cũng ăn thịt lẫn nhau cứ như thế nhiều kiếp thưa đại chúng và sau này đến kiếp cuối cùng gặp được phật phật mới hóa giải được cái oán kết này oán kết này đấy thế thì chúng ta thấy chưa vậy cái nhân duyên để mà hội ngộ để mà gặp gỡ nhau trong phật giáo chúng ta thấy nó rất là nhiều vấn đề phải không Ờ, trong ờ, kinh phật có một cái bài kinh mà đức phật dạy về cái việc vợ chồng làm sao mà có thể kiếp này kiếp sau nhiều kiếp được ở với nhau được gần nhau được làm vợ chồng với nhau à, bài kinh này có tựa đề là để mãi bên nhau đấy ừ. hình như bài này thầy cũng giảng rồi nay thầy đọc lại để cho đại chúng nhân câu hỏi của bạn mimosa vũ này thầy đọc lại đại chúng cùng nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Baga tại núi Sumsumara ở Vườn Nai. Vườn Nai là cái chỗ mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đấy. Rồi gia chủ cha của Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến đảnh lễ Phật. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha bạch với Thế Tôn thế này, Bạch Thế Tôn từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con khi còn trẻ nhỏ con không bao giờ có điều gì xúc phạm đến vợ con cho đến ý nghĩ cũng không đừng nói gì đến đến thân vì rằng bạch thế tôn chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa đó, đấy là anh chồng bạch với phật là vợ con từ ngày được cưới về đây với con con chưa làm cái điều gì xúc phạm đến vợ con nha Ờ, tức là chưa đánh đập chưa bao giờ xúc phạm cho đến cả lời nói cũng không có vì chúng con muốn muốn được đời này thấy mặt nhau đời sau thấy mặt nhau đó tức là cái cặp vợ chồng này rất là hạnh phúc đấy rất yêu thương và cô vợ thế cô vợ bạch thế tôn này từ khi con được đem về đây thì khi con còn nhỏ con không bao giờ có điều gì xúc phạm đến à, đến chồng con cho đến ý nghĩ cũng không đừng nói gì đến thân vì rằng chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa. Đó. Đấy là lời của vợ nói với Phật, cũng thế. Và Đức Phật mới nói thế này, Này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ, thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau và trong các đời sau các ngươi cũng được thấy mặt nhau. À. Như vậy cái bài kinh này Đức Phật nói đây là cái duyên vợ chồng đã. Nha. Cái duyên vợ chồng muốn được thấy mặt nhau đời này thì thấy mặt nhau rồi còn đời sau muốn gặp nhau nữa thì phải cùng nhau tu tập tối thiểu là phải được bốn cái này thứ nhất đấy, là tín Ờ, cùng chung một cái đức tin, nghe không? cùng chung một cái niềm tin. Ví dụ cùng tin Phật, cùng tu theo đạo Phật. Chứ một người theo đạo công giáo, một người theo đạo Phật, kiếp sau khó gặp nhau lắm, khó lắm đấy. Cùng một đức tin. Thứ hai là cùng giữ giới, cùng giữ cái giới như nhau, cùng giữ giới của Phật tử tại gia, cùng thực hành giới như nhau đó chứ đừng người này thì giữ giới người kia không giữ giới là bắt đầu khác nhau rồi đấy một người có giữ giới người không giữ giới một người kiếp sau làm con bò kiếp sau người kia làm gia chủ có khi là đánh con bò đấy đấy tại chúng <laughs> khác nhau về giới là khác luôn nhá rồi cùng tu tập bố thí để có cái phước giống nhau chứ không thì nếu mà khác nhau về bố thí một người thì không bố thí một người chăm bố thí thì tái sinh kiếp sau một người sẽ làm người ăn mày chẳng hạn một người làm một vị một bà chủ không gặp nhau được khó mở đến với nhau được lắm thưa đại chúng ăn mày làm sao dám lấy lấy bà chủ phải ờ, không? dám lấy con nhà giàu có người ta tái sinh làm con nhà giàu vì người ta có bố thí có vợ chăm bố thí anh chồng cứ khư khư không cho kiếp sau tái sinh anh chồng làm ăn mày cô vợ <laughs> thì lại làm con nhà bà chủ phải không à, có gặp nhau cũng làm sao mà dám với đến nhau không dám lấy nhau nữa thì làm sao gặp nhau được thưa đại chúng làm sao nhìn được mặt nhau nữa nó phân loại ngay nữa thế rồi cùng tu tập trí tuệ để kiếp sau có cái trí tuệ giống nhau thế đại chúng thấy thường một người có trí tuệ người ta cũng khó lấy một cái người ngu lắm phải không một người ngu dốt cũng khó với tay để dám lấy cái người có trí tuệ nó không nó không cùng đồng đẳng với nhau cho nên người ta ở ngoài đời người ta gọi là môn đăng hộ đối là như vậy đó. Chưa môn đăng hộ đối khó lấy với nhau lắm. Người ta gọi là đũa mốc lại tròi mâm son là khó. Đấy, thì đây Đức Phật dạy đấy, muốn ít nhất để kiếp sau có cơ hội gặp lại nhau thì phải cùng nhau tu tập tín, giới, thí và tuệ. Bốn cái này là cơ bản. Bên cạnh đó còn những cái nhân duyên khác thêm vào nữa. À, thêm vào nữa. Cùng làm với nhau những cái việc và cùng những cái tâm nguyện giống nhau và, có cái tâm mà thương yêu nhau, luyến ái nhau, nó cũng là những cái, cái cơ hội để gặp lại nhau. Đấy, cái câu chuyện mà vợ cả vợ lẽ gặp nhau là do oán hận nhau. Cho nên ấy, nếu mà ái nhau cũng có cơ hội có thể gặp lại và oán thù nhau cũng có cơ hội gặp lại để, để trả thù nhau. Thưa đại chúng nhé, nếu hai cái này ân này và oán là có cơ hội để gặp nhau nhưng nếu mà chúng ta mà muốn gặp nhau trong một cái thiện duyên tốt đẹp thì phải như đức phật dạy đấy phải tu tập cả tín cả giới cả thí cả tuệ và những cái thiện pháp khác nữa bổ trợ cho thì càng nhiều cái thiện duyên đồng nhau thì càng có cơ duyên để, để gặp lại nhau trong kiếp sau thế còn nếu không thì là khó vì đại chúng biết là chúng ta luân hồi nhiều kiếp lắm, mỗi chúng ta đều có rất nhiều những cái nghiệp riêng nữa. Nó khiến mình sai lệch đi, không phải đơn giản. Còn nếu mà chúng ta không biết những cái tu tập này thì dẫu có gặp nhau nhưng lại gặp nhau một cách rất chớ trêu. Đại chúng đã nghe câu chuyện cháu lấy bà đấy là câu chuyện rất chớ trêu. Vẫn gặp nhau mà cuối cùng lại là, là lấy nhau trong cái tình trạng cháu lấy bà. Trong sách nhà Phật có câu chuyện gia đình nhà này hiếm muộn à, mãi về sau thì cái anh con trai này mới sinh được một đứa cháu đích tôn cho nên á, bà mẹ của anh ấy bà nội đấy quý cháu thương cháu lắm không thì đáng nhẽ là mất giống mà <laughs> cho nên là có được thằng cháu đích tôn bà quý lắm thế nhưng mà lúc cái bà yếu lắm rồi hấp hối rồi cho nên á, bà bắt là bế cháu đến bên cạnh bà khi mà bà hấp hối thì bà tay cầm tay đứa cháu và bà ra đi và tắt thở trong cái niệm rất là thương đứa cháu ái luyến đứa cháu thế mà đại chúng biết sao không sau đó bà tái sinh luôn làm con gái ở cái nhà hàng xóm con gái trong một cái gia đình ở hàng xóm và cái đứa bé gái đấy lớn lên rất là thích cái cậu cái chàng trai này chính là cái đứa cháu của mình ngày xưa và cuối cùng hai gia đình tác hợp cho hai người lấy nhau về sau này có một vị thánh tăng đi qua thì mới biết trong cái đám cưới đấy ngài đi qua khất thực ngài nhìn vào thấy trời đất ơi cháu lấy bà đấy thưa đại chúng cũng gặp lại nhau mà gặp lại nhau chớ trêu như vậy đấy nó nguy hiểm lắm phải không rất nguy hiểm cũng gặp lại nhau vậy thì qua những cái câu chuyện mà thầy kể và qua bài kinh mà đại chúng đã nghe đối với tinh thần đạo phật chúng ta chúng ta không nên khởi cái niệm ái luyến nhau như vậy vì tái sinh chuyển kiếp rồi chúng ta là phàm phu không nhận ra nhau đâu không biết người này kiếp trước là gì của mình cái cậu cháu bé đấy nó đâu có biết cô gái hàng xóm kia kiếp trước là bà nội của mình đâu à, không biết luân hồi nó nhiều cái lỗi lầm như vậy đấy vẫn cứ lấy à còn bậc thánh nhìn mới biết trời đất ơi đây là cháu lấy bà nghe nó rất là điên đảo đại chúng thấy không điên đảo lắm cho nên nghĩ đến luân hồi các bậc thánh người ta ngán lắm thưa đại chúng ngán lắm đấy nó điên đảo luôn đấy soi ra rồi tiền kiếp rồi ngán vô cùng không thích luân hồi nữa vì nó rất là điên đảo nó không gọi là loạn luân kiếp này nhưng mà nhiều kiếp nó rất dễ là loạn như vậy rất là mệt cho nên là các bậc thánh khi ngài đắc đạo ngài thấy được tiền kiếp ngài ớn lắm sợ kinh khủng về những cái luân hồi này đó thế cho nên ở đây thì thầy cũng khuyên với bạn này cũng không nên đặt cái niệm là kiếp sau phải gặp lại nhau và biết đâu gặp lại nhau mà lại trong những cái tình trạng rất là chớ trêu thì sao à, có khi mà cũng là một nhà nhưng mà lúc ấy lại thành mẹ thành con chứ không phải đã được là chị em nó lộn xộn như thế rồi nó, nó lại thành những cái gì đó rất là phức tạp thưa đại chúng nha chúng ta chưa phải bậc thánh vì trong cái nghiệp của mình nó quá nhiều nghiệp chi phối đến cái việc nhân duyên tái ngộ này quá nhiều nghiệp chứ không phải một nghiệp cho mình không thể chắc được kiếp sau mình lại gặp nhau lại làm chị làm em như thế rất là khó thưa đại chúng ờ, không nó sẽ chớ trêu cho nên thầy khuyên bạn cũng nên bỏ cái, cái tâm niệm này đi ta hãy nguyện rằng đời nào ta sinh ra vâng, ta cũng là người tốt sống tốt với mọi người và vâng, thì tự nhiên những cái quả tốt nó sẽ đến với mình và mình biết rằng những cái người gần mình đấy là đều có duyên với mình rồi mình cứ sống tốt với cha với mẹ với anh em với bạn bè mình sống tốt đi mà vâng, những người mà sinh ra kiếp sau với mình ấy, họ đều phải có duyên với mình đấy chứ mình cứ đừng có chọn và không cần chọn cứ sống tốt kiếp nào cũng thế nguyện sinh ra mình sống tốt vào. không? thì như vậy chính là mình đang đối xử tốt với người thân của mình trong tiền kiếp đấy. À, đúng không đại chúng? Nhé. Yeah. Ừ.